Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận đấu của hạng nhất Anh nữa nha anh em thì anh em cũng đã thấy cái video trước đó mà mình đã nhận định cho tất cả anh em cái trận hạng nhất Anh rồi thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận hạng nhất Anh nữa nha đó là cái trận của thằng Sunderland gặp thằng à, Huddersfield diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 19 tháng 4 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng thằng Sunderland đang có một cái vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng đó là vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 61 điểm sau 42 vòng đấu nếu mà trận này Sunderland Zealand có thể thắng thì Switzerland sẽ vươn lên cái vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng và có một cái cơ hội để có thể à, à có một cái cơ hội để có thể đá dòng playoff để có thể lên hạng nha anh em thì ờ, Sunderland cũng thèm khát được lên hạng để có thể đá ngoại hạng Anh trong cái mùa sau nha anh em thì bởi vậy trong khi đó Sunderland trận này gặp thằng Huddersfield cái đội bóng yếu hơn mình thì Sunderland nó sẽ có một cái cơ hội tốt để có thể um, vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng. Thì còn trong đó thằng Huddersfield thì anh em thấy Huddersfield đang đứng vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng và có 43 điểm sau 42 vòng đấu thì chưa chắc là cái thằng Holder Field này đang có một cái vị trí an toàn đâu nha anh em. Trong khi đó thằng Rajin đang có 42 điểm nè, còn cái thằng Blackpool có 38 điểm thì nếu mà Honderfield để thua trong trận này trận sau Honderfield để thua nữa thì Honderfield nguy cơ sẽ tụt xuống cái vị trí đèn đỏ để có thể mùa sau tụt xuống ngoài hàng hai hàng hai Anh để đá nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà là Sunderland thì anh em thấy Sunderland trong năm trận gần đây nhất á, thì Sunderland đã hòa 3 trận và thắng hai trận nè thắng trước Birmingham, thắng trước Cari. Còn trước đó thì hòa ba trận, hòa trước Hu nè, hòa trước thằng Bully luôn, hòa hòa trước Luton. Nói chung á những ông lớn gặp thằng uh, Sunderland cũng phải e ngại một phần nào đó nha anh em thì e, thằng uh, Sunderland nè, trận đó gặp thằng hút để tỷ số 4 đều nè, gặp thằng Bully với cái tỷ số là không đều, gặp thằng Luton với tỷ số là một đều thì anh em thấy nếu mà nói về cái thành tích của thằng uh, Sunderland á, thì nó có cái thành tích phòng thủ rất là tốt nha anh em thì còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy ở à, lộn trong cái lịch sử bên phía thành tích mà bên phía của cái thằng Huddersfield thì anh em thấy Huddersfield trong 5 trận gần nhất thì Huddersfield chỉ thắng được 3 trận để hòa một trận và để thua một trận trước thằng uh, ờ, Suwane thì anh em thấy cái phong độ của thằng Huddersfield cũng rất là kém trong cái mùa này nha anh em còn thành tích chơi trên sân nhà của thằng Hồ Sunderland thì anh em thấy Sunderland là chơi trên sân nhà trong năm trận gần nhất và hai trận thua hai trận và để thắng một trận trước thằng Birmingham còn trong cái lịch sử đối đầu á, thì cái lần đối đầu gần nhất là cái lượt đi của thằng à, lượt đi của cái thằng à, hạng nhất Anh thì anh em thấy thằng Sunderland thắng với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của thằng à, Huddersfield luôn nè à, Huddersfield nè thì anh em thấy không còn lượt này chơi trên sân nhà của cái thằng Sunderland thì Sunderland nó có một cái lợi thế hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần trong cái trận lượt đi nha anh em thì trận lượt đi Sunderland ăn với cái tỷ số 2-0 thì cái trận đó đá đồng hai này đá đồng nha anh em mà Sunderland ăn với cái tỷ số 2-0 thì còn đây là cái đội hình dự kiến của trận đó thì anh em có thể xem bên phía đội chủ nhà Huddersfield chơi với sơ đồ 4231 là bên phía Sunderland chơi với sơ đồ 442 thì anh em thấy Sunderland tung ra một cái sơ đồ cũng rất là hay nha anh em thì uh, à, đi alo Diallo đang đá cái hàng công cao nhất bên phía thằng à, Sunderland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 với cái cách biệt từ một bàn đến hai bàn thì nhà cái mới đưa ra cái mã kèo 0,75 chấp sâu như thế này thì anh em có thể đầu tư vào cái đội chủ nhà là chấp 0,75 tài xỉu thì mình sẽ chờ ra sân mình sẽ cập nhật cái kèo tài xỉu cho tất cả anh em để anh em có nhiều mã kèo để anh em đánh hơn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn đây thì mình sẽ chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo để anh em có thể đầu tư mạnh tay vào bốn cái mã kèo này cho mình đây thì anh em thấy mình có chốt cho tất cả anh em cái kèo mã kèo trận thì anh em cứ nằm trên mã kèo trận là chấp 0.5 nè đó anh em đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo thằng Sunderland đội chủ nhà chấp 0.5 thì tại sao kèo nó đang 0.75 nhưng mà mình kêu anh em vào cái mã kèo chấp 0.5 thì anh em cũng biết tới cái lúc mà nó ra sân tầm 5 đến 10 phút không có bàn thắng thì kèo nó sẽ tụt xuống còn 0.5 thì cái lúc đó anh em vào kèo thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha còn tài xỉu 2.5 đây thì anh em cứ vào từ đầu trận cái mã tài cho mình mạnh tay cái mã tài 2.5 còn hiệp 1 thì anh em có thể vào xỉu xỉu góc 4.5 nè nguyên trận thì anh em vào xỉu góc 9.5 thì anh em chủ yếu anh em chia đều ra anh em nằm bốn cái mã này mạnh tay cho mình thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao thì anh em chỉ kết một hai mã kèo thì anh em đầu tư anh em mới lỗ thôi còn anh em mà chia đều ra anh em đánh bốn kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng và anh em hòa rất là cao chứ không có đường anh em lỗ nha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 tới cái lúc mà anh em vào kèo luôn thì đó là cái phần nhận định của mình và cái phần hướng dẫn cho tất cả anh em cách anh em đang chơi bên ngoài nó hơi bị sai hơi bị chệch chọt nha anh em thì anh em nào mà muốn chơi cùng mình đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là Telegram của mình thì đến đây mình sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau